Hello cả nhà, như cái chủ đề mà mình chia sẻ trong video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói về phương pháp mình tự học tiếng Thái trong 3 tháng nó như thế nào để mình có thể giao tiếp và sử dụng tiếng Thái cơ bản. À, đối với ai mà lần đầu đến với kênh youtube của mình thì mình tên là Cao, mình là người Việt Nam Có, khi mà clip này, ก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพูดเป็นภาษาเวียดนามเป็นหลักนะครับเอ่อที่ Lý do vì sao mình lại nói nó cơ bản, cơ bản ở đây là nó như thế nào? Cơ bản ở đây là ví dụ mình có thể tự, tự giới thiệu về bản thân, ví dụ như độ tuổi, giới tự, ừ, sở thích hoặc là nghề nghiệp của mình hay là mình có thể dẫn một người Thái họ đi uống cà phê và giới thiệu là họ có thể uống những loại menu gì à, và cái thứ ba nữa là ví dụ như dẫn người Thái đi du lịch uh, một, một số những cái địa điểm nổi tiếng mà mình có thể giao tiếp với bạn đấy bằng ngôn ngữ tiếng Thái là chính mà không cần uh, sử dụng tiếng Anh hoặc là ngôn ngữ hình thể ý mình là mình sẽ nói những cái cơ bản nhất mà không phải quá chi tiết về lịch sử về về về về về về mọi thứ liên quan những địa điểm mà mình dẫn các bạn đấy đi du lịch hoặc là thậm chí mình có thể đi chợ thương lượng về mặt giá cả này kia thì với mình đó là những cái cơ bản còn mình sẽ không biết là mindset của mỗi người cơ bản nó sẽ như thế nào thì trong video clip ngày hôm nay mình sẽ cover 3 phần chính thứ nhất là lý do vì sao mà mình lại bèn duyên quyết định học tiếng Thái và cái thứ hai nữa là à nếu mình học tiếng Thái rồi được rồi thì nó sẽ mang lại lợi ích gì cho mình và cái cái cái cái thứ ba cái chính nữa là à phương pháp và cái mẹo mình học tiếng Thái nó như thế nào để trong 3 tháng mình có thể tự học và và có thể giao tiếp cơ bản được được được được tiếng Thái um, thứ nhất là mình sẽ nói qua về vì vì vì vì cái uh, lý do mà mình bèn duyên với học tiếng Thái mà trước khi mình mình mình vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay thì đối với bạn nào lần đầu tiên đến với kênh YouTube của mình thì mọi người đừng quên nhấn đăng ký theo theo dõi và ấn chuông để không bỏ sót những video clip mới nhất của mình và nếu như mọi người để ý thì đa phần tất cả các video clip mà mình nói trước đây đều sử dụng tiếng Thái và là chính và mình mình tại vì thứ nhất là uh, đa phần những người xem kênh youtube của mình đều là người Thái trên 90% và cái lý do chính mình muốn nói bằng tiếng Thái là do hiện giờ ấy, mình mình hồi xưa thì mình có làm việc ở Thái đâu đấy tầm khoảng một năm 10 tháng và sau đó thì mình về Việt Nam thì thì bạn hiểu đấy lúc mà mình về Việt Nam thì mình sẽ không có cơ hội được được tiếp xúc với người Thái nhiều tuy nhiên mình không muốn bị lãng quên đi cái vốn kiến thức mà mình trước đó là mình đã dành công thời gian rất là nhiều để mình để mình tự học rồi mình đầu tư về mặt thời gian sức lực và và và công sức của mình để mình học tiếng Thái rồi để rồi lúc mình về Việt Nam mình lại lãng quên nó đi thì đó là lý do mình quyết định mình làm kênh YouTube tiếng Thái để mình có thể vẫn trao dồi được tiếng Thái, vẫn sử dụng được tiếng Thái thường xuyên và vẫn nâng cao cái kỹ năng mình nói tiếng Thái. Và cái lý do chính nữa là à mình muốn mình muốn quảng bá cho cho người Thái và và để họ có thể hiểu về văn hóa của người Việt Nam hơn hoặc là mình cũng cũng cũng muốn khám phá một số những cái topic nó liên quan giữa chủ đề của hai nước rồi trước tiên thì mình mình mình mình mình mình mình mình quay quay lại về cái chủ đề chính của ngày hôm nay đấy là à, lý do vì sao mà mình quyết định học tiếng Thái thì chắc hẳn mọi người đã không còn xa lạ gì với nhiều bộ phim series của Thái nó rất rất là hay nó khai thác rất là rất là rất là sâu sắc ý là họ khai thác rất là rất là hay với nhiều concept khác nhau về chủ đề nào tình cảm học đường rồi um, chuyện ma à, phim ma hay là phim uh, phim ác phim kiểu phim phim oánh nhau các thứ thì thì thì thì thứ nhất là cái đấy là thái họ làm rất là tốt và cái thứ hai nữa là dàn diễn viên của thái nó thực sự rất rất rất rất là đẹp ấy nên hồi xưa mình mình mình rất thích cái phim tuổi nổi loạn hay uh, hay tiếng Anh nó tên là hormone thì cái đợt đấy là tại vì kiểu mình nghiện cái bộ phim đấy quá xong cứ mỗi lúc mà mình phải phải đợi cái tập mới nó ra là là bình thường lúc đấy là cứ mỗi lúc tập mới nó ra thì thì bên bên các bạn mà hay làm phụ đề hay dịch kịp phim đấy thì làm sao họ có thời gian họ dịch kịp được bộ phim lúc đấy mình nhớ là đâu đấy cũng gần một tiếng mà mà mình thì kiểu nóng lòng muốn chờ xem là à tại vì lúc đấy mình đã nghiện cái bộ phim đấy rồi do rằng diễn viên nó rất rất rất rất là kiểu kiểu kiểu kiểu sáng ấy sáng sáng sáng á, gương mặt sáng này nói chung là gương mặt đẹp đồng đều xong rồi câu chuyện câu chuyện sinh viên học sinh thì nó khá đa dạng nó rất là gần gũi với mình tại vì cái đợt đấy là mình cũng là sinh viên thế nên là mình rất là thích những cái câu chuyện mà nó nó nó nó nó, nó nói trong cái series lần này xong lúc đấy kiểu mình cứ nóng lòng xong kiểu muốn muốn nghe muốn xem tập tiếp theo nó là về cái gì thế là thay vì mình cứ quyết định ngồi đợi xem là à, trên trang web này hay là cộng đồng này thì họ sẽ có cái tập tiếp theo để Việt search rồi thì mình lúc đấy mình mới quyết định là à bây giờ mày đã có một cái niềm đam mê cháy bỏng với bộ phim Thái mày cũng rất là thích diễn dàn diễn viên Thái này rồi uh, mày xem cái bộ phim đấy thì mày cảm giác là ừ thái sao thái nó hay vậy sao nó có thể ra nghĩ ra những cái kịch bản nó thực sự rất là rất rất là rất là ấn tượng như thế này và mình cũng phải công nhận là người thái họ rất là sáng tạo ấy nếu mọi người cứ để ý một số cái quảng cáo của Thái lúc nào nó cũng luôn go viral nó vừa mang tình nhá uh, rất là sâu sắc cảm động nó cũng mang tính hài hước nhưng mà cái cái màu mà nó quảng cáo nó rất là rất là sáng tạo thế mình cứ bị bị uh, bị ấn tượng bởi những câu chuyện đấy xong mình mà quyết định là ở ừ, thôi thì thôi thì mình sẽ tự học tự học tiếng Thái mình vừa tự học tiếng Thái mình vừa enjoy vào những cái bộ phim và những cái sở thích của mình nó liên quan đến Thái Lan rồi cái thứ hai nữa là nếu mình học tiếng Thái rồi thì nó mang lại lợi ích cho gì cho mình thì thứ nhất nó giúp mình có thể giao tiếp được tại vì mọi người cũng hiểu là Bangkok là một thành phố có lượng khách du lịch đông đông nhất thế giới hiện nay xong rồi Thái Lan cũng là một đất nước phát triển mạnh về mảng du lịch tại vì GDP của họ phần lớn có nguồn đóng góp chính từ du lịch thế nên là họ họ làm du lịch rất là tốt con người tốt dịch vụ tốt service tốt thì thì nó giúp thu hút khách du lịch đông thì đấy nếu mình nên nên người Việt Nam mình hay là cứ hay thích qua Thái du lịch thứ nhất là về du lịch nó tốt đi nó nhiều địa điểm du lịch hay này ăn uống cũng ăn uống đa dạng rồi rồi đi lại cũng tiện đấy xong rồi mua sắm cũng các thứ cũng đa dạng nói chung là nhiều hoạt động giải trí cho khách du lịch nên mình không lo cái phần đấy nên mình mới thấy được là a à, điều việc mình giao tiếp tốt thì mình nó cũng mang lại cho mình những cái trải nghiệm hay vì mình có thể giao tiếp giao tiếp được khi mình đi du lịch Thái Lan rồi cái thứ hai nữa là về cơ hội nghề nghiệp tại vì bạn cũng hiểu là đất thải đất nước Thái nó cũng rất là nhiều nhiều nhiều à, tỷ phú xong cũng nhiều công ty lớn xong dạo gần đây thì họ cũng rót tiền vào thị trường Việt Nam rất là lớn họ đầu tư vào thị trường Việt Nam tại vì họ thấy thị trường Việt Nam là một thị trường tiềm năng như nhiều công ty lớn ví dụ như CP này SCG đấy mấy công ty lớn hoặc là bây giờ nổi tiếng nhất là các bạn cứ đi ngoài đường ở Sài Gòn này bạn thấy cà phê Amazon đầy ra đường đấy nó nó nó tấn công vào thị trường Việt Nam rồi thì vì cái việc mình mình biết nói tiếng tiếng tiếng Thái thì cũng là một cái cơ hội nghề nghiệp tốt cho mình rồi cái thứ ba nữa là cái cơ hội để mình kinh doanh kinh doanh vì sao tại vì nước Thái là một đất nước là du lịch tốt thì họ đã optimize câu chuyện là làm sao để người khách du lịch họ đến đấy họ có những trải nghiệm hay về mặt về mặt mua sắm thế nên là hàng hóa ở Thái nó rất là đa dạng và đó cũng là một cái cơ hội lớn cho nhiều thương gia hoặc là nhiều bạn có nhu cầu muốn kinh doanh nhập hàng nước ngoài và họ nhìn thấy Thái Lan là một thị trường tiềm năng và bản thân người Việt Nam đã có một cái thiện cảm rất là tốt với Thái Lan tại vì Thái Lan họ rất là friendly họ mến khách họ hiểu khách họ luôn niềm nở họ luôn giúp đỡ khách hàng hết mình nên họ đã có những cái thiện cảm tốt như thế thì họ luôn luôn ready sẵn sàng đón nhận sản phẩm Thái Lan và sản phẩm Thái Lan đa phần nó cũng nó cũng rất là đa dạng đa dạng sản phẩm khác nhau xong rồi chất lượng nó cũng rất rất là tốt và giá thành sản phẩm nó cũng nó cũng không hề thua kém Thái à, không hề thua kém ừ, Trung Quốc Nhật Bản gì hết vậy thì người Việt Nam sẽ sẽ lúc đấy sẽ bắt đầu so sánh là ở à, thay vì tôi nhập hàng Trung Quốc thay vì tôi nhập hàng Hàn Quốc Nhật Bản thì bây giờ tôi tôi tôi thấy thị trường Thái Lan nó cũng tiềm năng mặc dù người Thái họ cũng nhập hàng Trung Quốc cũng nhiều đấy nhưng mà người Thái họ cũng tự sản xuất nhiều mặt hàng nó rất rất là hay xong nhiều mình thấy nhiều bạn tiktoker cứ hay nhập à bên thải ví dụ như mình gọi quen một em này em này bé duy cơ bắp này bé, bé bạn này rất là hay sang thái nhập hàng xong bán livestream trên tiktok xong kiểu trời ơi nhưng mà bạn này nói chuyện kiểu cực kỳ có duyên xong xong kiểu cũng có tâm ấy, chọn hàng cũng rất là là xịn gió ấy, thì mình là cũng cũng cũng rất là quý em đấy rồi cái thứ ba nữa là à, cái thứ tư nữa là à mình, mình khi mình thấy Thái Lan này họ phát triển về mảng du lịch tốt này ừ, khiến cho khách hàng người ta khiến cho khách du lịch họ có những trải nghiệm hay thì họ đã làm tốt như thế nào vậy thì mình nên học hỏi họ ra sao nếu mình muốn muốn tận dụng những cái hay cái tốt đấy để áp dụng cho thị trường Việt Nam để thay đổi về hình thức kinh doanh này nọ về về về dịch vụ ra sao thì cái việc cái việc mình biết ngôn ngữ nó cũng là cái lợi thế hay để mình có thể có thể tìm hiểu về những cái cái hai cái tốt của nước bạn để mình áp dụng về nước mình xong thêm nhiều khía cạnh nữa là nói chung là mình mình biết được về về tiếng Thái mình biết về giao tiếp thì mình hiểu về được môi trường của họ tốt bị hiểu được về về về về thị trường về market về audience về về người Thái về hành vi tiêu dùng hành vi mua sắm của họ ra sao để at least là có những công ty Việt Nam họ muốn đánh vào thị trường Thái thì mình với góc độ là một người biết ngôn ngữ thì mình có thể hỗ trợ được những công ty này thì tại vì hiện giờ mình thấy là cực kỳ nhiều bên cứ đánh vào thị trường Thái mọi người không biết là người Thái họ cực kỳ họ muốn đánh vào thị, họ đánh vào thị trường Việt Nam cũng rất rất là nhiều xong họ liên hệ bên mình bên mình họ liên hệ với mình nhiều nhiều lắm luôn đấy nhiều đến mức theo kiểu là ờ tôi muốn bán sản phẩm này sản phẩm kia nhưng mà bản thân mình là dân văn phòng nên mình cũng không không không hẳn là có nhiều thời gian để mình có thể trả lời được hết sau không phải các sản phẩm bán hàng nào nó cũng kiểu tại vì nhiều cái nó kiểu handmade ấy, xong mình cũng không, không biết được chất lượng nó ra sao xong rồi ở ờ, về Việt Nam thì có bán được hay không xong nhiều người Thái cứ bảo là ở ở, ở, ở Thái họ bán được sản phẩm này tốt làm được giấy chứng nhận này kia nhưng mà đó đều là những cái câu chuyện mà họ đang kể ra số liệu họ có họ giữ trong tay họ muốn kể câu chuyện gì họ kể nên nên đôi lúc kiểu khi mình đã không có intention là mình mình mình muốn dành thời gian để làm văn phòng hơn nên mình cũng cũng không có thời gian mà mình feedback với, với họ nhiều nhưng mà nếu bạn muốn có những cái công việc nào mà nó liên quan đến digital marketing hay là market research hay là translator gì thì có thể liên hệ gì với mình để mình mình cũng có thể nhận thêm những công việc đấy rồi quay lại cái chủ đề chính vậy thì phương pháp học tiếng Thái của mình là như thế nào thì nói gì thì nói bắt đầu cái đầu tiên cái đầu tiên vẫn là bắt đầu bằng những thứ cơ bản nhất những thứ cơ bản nhất ở đấy là gì thì bảng chữ cái của tiếng Thái nó ra sao tiếng Thái thì theo mình nhớ là, là nó sẽ có 44 phụ âm và và có hình như là 32 nguyên âm và năm dấu thanh điệu thì phải mình mình mình mình cũng không không nhớ chính xác tại thực sự honestly nhá đến tận giai đoạn hiện giờ mặc dù mình sử dụng tiếng tiếng Thái mình cũng tự tin mình làm việc văn phòng mình có thể hiểu được trên 90 phần trăm thậm chí là 95 phần trăm và mọi nếu mọi người để ý là những topic mình nói ở đây có lượng tương tác của người Thái rất là nhiều còn những cái là gần 500k view tầm 3 4k lượt bình luận và thậm chí là 10k like tại vì mình nói nó có nghĩa người ta hiểu và nó make sense kể cái logic mà mình trình bày nó có có có có nghĩa nên người Thái mới hiểu nên mình cũng tự tin về cái khoản tiền Thái của mình chứ chứ chứ không phải là là đến tận bây giờ có tận gần 4, 40k lượng người subscriber đa phần toàn là người Thái là là không có nghĩa là mình nói nó nó chả nó chả người thái chả hiểu gì hết hoặc là không make sense rồi thêm một cái nữa là nếu mình so sánh với Việt Nam đi Việt Nam ấy nếu mình nhớ tại vì tại vì Việt Nam Việt Nam của mình chỉ có mỗi 12 nguyên âm xong rồi 7 phụ âm rồi 6 thanh 6 dấu và bảng chữ cái của mình hình như là mình mình có 24 bảng chữ 24 chữ cái trong khi mình so sánh với tiếng Thái trời ơi nó nhiều nhiều nhiều quá trời xong cái giai đoạn đấy mình học theo kiểu như hồng tàu học tàu, tàu hỏa nhập ma nhưng mà mình mới phai down ra một cái co chính là à thực ra mình không nhất thiết là lúc đầu mình phải nhớ hết tất cả 44 cái phụ âm rồi 32 cái nguyên âm rồi rồi năm dấu dấu ừ, thanh điệu này hết nhưng dần dần trong quá trình mà mình học ví dụ như học từ vựng học ngữ pháp học giao tiếp thì mình sẽ dần dần mình mình nhớ cái bảng chữ cái đấy rồi sau khi mình đã bắt đầu được với cái những cái cơ bản rồi thì lúc đấy cái thứ hai nữa là mình bắt đầu học từ vựng tại vì bạn muốn nghe hiểu mà bạn muốn, muốn nghe hiểu muốn đọc hiểu thì bắt buộc bạn phải có một cái vốn từ vựng đã thì thường lúc đó cái giai đoạn đầu thì thì mình sẽ combine với việc là vừa học từ vựng này, vừa học ngữ pháp cơ bản và vừa học giao tiếp thì mình chia là 40, 40, 30, 30. 40 30 30 ở đây là gì? Ờ à, 40 30 70. rồi đúng rồi, đúng rồi. Ừ, ừ, ừ. đúng. <laughs> là mình tưởng mình mua toán đấy mọi người sorry thì là 40 phần trăm là mình lúc đấy giai đoạn đầu là mình học trong trong một tháng đầu là mình quyết tâm là 40 phần trăm mình sẽ học từ vựng và 30 phần trăm là mình sẽ học ngữ pháp cơ bản và 30 phần trăm nữa là mình sẽ học giao tiếp cái hay của của của um, ngữ pháp tiếng Thái là nó na ná ngữ pháp tiếng Việt đấy ví dụ như ngữ Việt của mình tiếng Việt của mình sẽ có cấu trúc câu là chủ ngữ cộng động từ cộng tân ngữ thì tiếng Thái nó cũng na ná như thế cái này là bản thân mình mình mình mình thấy như thế nhá nếu nếu mà ví dụ như một số bạn nào hoặc anh chị nào mà học chuyên ngành tiếng Thái mà có những cái cái nào mà mình chia sẻ nó không đúng thì mọi người có thể góp ý cho mình tại vì mình mình mình sẽ luôn ghi nhận những cái mà mọi người góp ý để mình có thể cải thiện thêm và một phần nữa là giống như mình nói là cái này là tự mình mình học các kiểu cũng chả có ai guideline nên nên nên mình cũng không biết là mình cũng không hẳn là sẽ tự tin lắm vào những cái cái cái cái về học thuật quá thì mình sẽ good bằng các bạn tại vì mình không được đào tạo bài bản hoặc giảng dạy bài bạn nhưng mà hiện giờ mình tự tin về vốn ngôn ngữ tiếng Thái của mình rồi và thêm một cái nữa là hồi xưa mọi người còn không biết là sau mình sau khoảng thời gian mình học 3 tháng nhá lúc đấy là mình đã tự tin mình apply một vào một công ty ở Bangkok mình phỏng vấn bằng tiếng Thái và mình pass và cái công việc đầu tiên mà mình đi làm đó là công ty ở Thái Lan công ty ở Bangkok thế nên là không có gì là không thể khi bạn có quyết tâm và đam mê và và một sự nghiêm túc cho nó rồi quay lại về cái ngữ pháp tiếng Thái thì giống như mình nói là à cấu trúc câu của tiếng Thái và tiếng Việt nó là nhau là sẽ có chủ ngữ động từ và cộng tân ngữ thì thường động từ nó hay nằm ở, ở giữa câu thế nên là ví dụ như uh, ờ, phỏng cầm lăng kín khao phỏng cầm lăng kín khao phỏng là tôi cầm lăng là đang đang ăn cầm lăng là đang kín có nghĩa là ăn ăn là động từ đúng không xong rồi khao là tân ngữ phỏng cầm lăng kín khao thì chủ ngữ động từ cộng tân ngữ hoặc là uh, không biết mình mình giải thích <laughs> ngữ pháp cấu trúc câu như thế không biết có đúng không <laughs> ngay cả bây giờ nhiều khi bảo cho mình phân biệt chủ ngữ đậm ý là tân ngữ nhiều lúc mình cũng cũng cũng hơi bị bị bị bị bị dối ấy sorry mọi người nếu có cái nào mà mình nói không đúng thì mọi người cứ góp ý cho mình nha rồi thêm lại thêm một cái ví dụ nữa là anh ấy đẹp trai có khảo lỏ mà khảo lỏ mà là anh ấy đẹp trai có เขาก็คือ anh ấy หล่อ đẹp trai มาก nhiều nhiều lắm anh ấy đẹp trai lắm đấy thì nó nó là tiếng Việt đấy mình chả thấy cấu trúc tiếng Việt và tiếng Thái nó khác nhau gì mật nên nó không bị nặng về vấn đề ngữ pháp nhưng nó lại bị nặng về vấn đề làm sao để mình nhớ được mặt chữ Thái tại vì kiểu nó giống như run ấy nó nó cực kỳ khó lúc đầu nếu mình compare với kiểu tiếng Trung đi hay, à, hay tiếng Nhật đi hay tiếng Hàn thì bảng chỉ cái tiếng Hàn mình thấy là rất là dễ nhớ mình chỉ cần học trong vòng uh, vài ba ngày là mình nhớ được hết nhưng mà nếu so sánh đến bảng chữ cái tiếng Thái nó như run như rắn kiểu mình xem thực sự mình lúc đầu là mình bị tàu hỏa nhập ma thực sự mọi người mọi người không biết là lúc đấy là đợt đấy mình học là lúc đấy mình đang ở bên sinh xong kiểu mình mọi người mới kiểu là thằng này nó đi đi bên sinh mà sao tự dưng lại lại nó học tiếng thái bên đấy nó liên quan gì xong rồi kiểu lúc đầu nhiều lúc mình cứ cứ học tự học mà học ở double bus xong rồi xong rồi lên MRT Thái cứ cầm quyển sổ nhỏ nhỏ mình cứ nốt ra đấy rồi tiếp đến là học học um, học um, học uh, giao tiếp thì mình cứ học giao tiếp cơ bản thôi hồi đấy là mình mình mua một cuốn sách nào đấy cái màu đỏ đỏ mình không nhớ là tự học tiếng Thái gì gì đấy nhưng cái cuốn sách đấy là nó theo chủ đề thì nên là mình cảm giác nó rất là hay và nó đúng trọng tâm tại vì nó mang tính áp dụng cao thì nên là mình thấy là học học giao tiếp học theo chủ đề ấy, nó nó cực kỳ nó cực kỳ um, dễ nhớ mà nhanh nhé rồi tiếp đến là cái phương pháp thứ ba nữa là mình luôn tận dụng internet tại sao mình nói như vậy tại vì cái thời mà mình tự học tiếng thái ấy kiếm cái sách học tiếng thái nó còn rất là khó ấy mọi người mà lúc đấy mình ở bên kia xong kiểu trời ơi nhiều lúc mình đi đi kiếm đi mò khắp luôn mà mình cũng chả kiếm ra được cái cuốn sách nào mà dạy tiếng Thái nó nó chi tiết cả xong cái đợt đấy mình về Việt Nam mình kiếm khắp tất cả cái hợp sách mà mình tìm cũng không ra tại vì kiểu ngôn ngữ đấy hồi đấy nó còn chưa phổ biến là cách đây kiểu tám chín năm về trước nó làm gì phổ biến gì đâu đúng không 89 năm hay 10 năm mình không nhớ nữa nhưng nói chung nó rất là lâu thế là kiểu mình mới liên hệ mấy em mà học um, ngôn ngữ thứ hai là tiếng Thái hoặc là khoa tiếng Thái để kiểu xin mượn sách nhé nhưng mà người ta kiểu cũng không cho người ta bảo là cái sách này là lưu hành nội bộ xong kiểu mình cũng không đủ thân để mình có thể xin người ta là ừ, em mà có thể cho anh mượn anh photo được không xong người ta bảo là tại vì cái này lưu hành nội bộ do giáo viên người ta làm cái cuốn sách đấy người ta build người ta xây dựng cái kịch cái, cái giáo trình đấy để cho học vị học sinh của trường đấy có thể học mà bây giờ nó tuồn ra ngoài thì minh ninh là nó có có thể một ai đấy vì mục đích thương mại người ta đi in cái này đấy ra xong người ta bán tràn lan trên mạng thì nó không không không còn tình nhân tình nhân người ta gọi là độc nhân vô nhị hay cái gì ấy, mình không biết mình tình nhân tính chủ tính tính bản quyền nữa rồi uh, thì lúc đấy mình mới tận dụng tận dụng mạng internet là mình tra tra khắp tra khắp thì mình mới tra ra có một cuốn sách là Mana Mana Mani Mana Mani là một cái sách dành cho học sinh theo kiểu học sinh tiểu học các mình học mấy đứa còn nhỏ ấy thì thường nó sẽ giảng dạy rất là nhiều chủ đề nào nó dạy là làm sao để mình yêu thiên nhiên mình yêu động vật mình yêu bạn bè mình mình mình lễ phép với người lớn lễ phép với mọi người trong xã hội rồi cách họ cách mình uh, quản lý quản lý chi tiêu đồng tiền ra sao cách mình uh, giữ vệ sinh uh, môi trường trong trường trong trường như thế nào cho sạch cho sạch sẽ nói chung là những cái topic nó dạy rất là hay và nó dạy từ những cái rất rất là cơ bản đấy tại vì mình mình lúc đấy là tiếng thái vỡ lòng mà nên mình cảm giác là nó thực sự relevant với mình và nó thật sự nó cứ rất là có ý nghĩa với mình thì mình mới tìm cái cuốn sách đấy nhưng tại vì lúc đấy là kiểu ở bên tây ấy khách tây kiểu khách nước ngoài kiểu kiểu người nước ngoài người mỹ người anh thì họ cũng đã có nhu cầu học tiếng thái rồi thì meaning là sẽ có những cái tài liệu đã được dịch sang tiếng Anh thế thì lúc đấy mình mới tuyển tận dụng những cái quyển sách mà mà nam Namani này mà có cả version tiếng Anh nữa vừa tiếng Anh vừa tiếng Thái để mình học hồi đấy mình cũng không nhớ mình tìm trên Google xong nó ra được cái, cái đấy tức là mình mình thử search đầy đủ tất nhiều loại keyword khác nhau sau suy nghĩ cái logic đặt câu hỏi của mình là gì logic tìm kiếm như thế nào để nó ra được những cái quyển sách nó phù hợp với với khả năng của mình lúc đấy rồi thêm một cái cực kỳ hay nữa mọi người mọi người phải tự thử học cái trang là learn Thai podcast mà theo kiểu là thực sự mình mình thấy cái cái trang này là cái trang kỳ kỳ chính chứ cái chìa khóa chính mà mình cảm giác là mình mình học tiếng Thái nhanh ấy, nó chiếm như kiểu 50 phần 40 phần trăm tích của mình để mình có thể học tiếng Thái cơ bản nhanh nhất tại vì ở đây nói như kiểu learn type podcast thì người ta sẽ có những cái conversation ví dụ như um, สวัสดีครับก็คือ hello um, สวัสดีตอนเช้า good morning, morningคุณชื่ออะไร what is your name tức là nó sẽ vừa tiếng nó sẽ vừa tiếng Thái nó sẽ vừa tiếng tiếng Anh như thế xong kiểu mình tải nó về xong mình nghe bạn có biết là thậm chí là mình nghe thâu đêm mình nghe thâu đêm suốt sáng mình cứ để tai mình cứ để bên tai như thế xong mình đi ngủ lúc nào không hay xong cái đoạn giai đoạn đầu mình học theo kiểu như học như kiểu tàu hỏa nhập ma đúng không mọi người có những lúc mà mình học đến tận 3 giờ sáng xong năm rưỡi sáng mình đã dậy rồi xong mình còn học học ngày học đêm học trên xe mà mình tức là lúc đấy mình còn mọi người học là hiểu là tại vì cái đấy là nó tự mình tự học cái đấy nên mình phải chia thời gian là nào mình học những môn chính ở trường nó ra sao nữa xong mình học cái môn này ra sao trời ơi mình lúc đấy mình, mình kiểu mình mình thực sự rất rất là quyết tâm nếu mọi người biết mình lúc đấy theo kiểu là theo kiểu bây giờ mình tự nhìn lại bản thân mình còn thấy nể ấy kiểu sao mày quyết tâm dữ dội vậy sao mày có thể nghiêm túc với cái chuyện này đến thế nó chỉ bắt nguồn từ cái bộ phim thôi nó chỉ bắt nguồn từ từ những dàn diễn viên Thái Lan thôi nó chỉ bắt nguồn từ từ những cái mày thấy màu sắc mà người ta vẽ ra trên phim nó đẹp như vậy mà nó bias mày khiến mày quyết định mày học tiếng Thái nhưng mà at least thì nó cũng là một cái nguồn động lực chính để mình quyết định mình học tiếng Thái và nó đã giúp ích mình rất là nhiều đến thời điểm hiện tại rồi quay trở lại cái vấn đề là mình học trên cái trang Learn Thai Podcast này là nó như thì nó giống như như mình nói khi nãy rồi hồi đấy mình nhớ là nó cho mình bản free cực kỳ nhiều với mọi người còn còn bây giờ thì nếu ví dụ như mình register thì nó sẽ có nhiều bản bản nhiều nhiều cái advanced conversation topic hơn hoặc là mọi người cứ cứ lên YouTube đi lên YouTube có cả đồng luôn đấy mọi người quan trọng là mình có kiên trì mình ngồi học chữ trên đấy hay không với lại theo kiểu là lúc đấy hồi xưa cái thời mình học theo kiểu là kiếm được một cái smartphone mà nó đầy đủ chức năng mà nó advanced chức năng giống như iPhone hiện giờ giống như Samsung hiện giờ thì thực sự nó rất là khó nên nói chung thời thì theo kiểu là cứ có thời gian là mình cứ nghe một cái hồi xưa là mình, hình như mình có iPod Touch mình cứ nghe trên đấy cứ nghe cứ nghe hoài trên đấy xong mình cứ nốt ra sổ sổ nhỏ xong mình cứ đọc đọc đọc thôi rồi cái tiếp theo nữa là cái bí kíp thứ tư nữa à dịch thứ tư hay thứ năm nhỉ whatever thì là practice với mọi người practice practice practice và practice nói chung là mình phải thực hành rất nhiều mà mình phải cái gì mà mình học thì mình phải áp dụng ngay và luôn chứ không là mình sẽ sẽ quên ấy mà giống như anh nói là giống như hồi xưa người ta hay bảo là bây giờ mày muốn học giỏi tiếng tiếng Anh đúng không thì tán thì tán một đứa Tây thì thay vì bây giờ lúc đấy mình tán một đứa một đứa Thái thì mình bắt đầu mình tìm những người Thái mình cứ tìm tìm tìm tìm trên Facebook cứ thấy ai người Thái là bắt đầu cứ ép bạn kết bạn kết bạn kết bạn kết bạn mình không cũng chả khéo họ là người như thế nào và mình cũng chả quan tâm là họ đang nói cái gì cứ cứ kết bạn với người tài càng nhiều càng tốt là được cứ kết bạn đi xong rồi mình cứ sẽ bắt đầu mình dần dần mình tâm mà ở ừ, người ta đang viết cái gì người ta đang nói cái gì hay là lúc đấy mình cũng dần dần mình thay đổi cái behavior của mình thì mình cũng tận dụng Google Translate có những cái thì mình cũng cũng bắt đầu mình viết mình viết bằng tiếng Thái xong dần dần mình cũng thấy là tại vì mình kết bạn người Thái rất là nhiều mình kết bạn có một giai đoạn mà theo kiểu là mình kết bạn người Thái còn nhiều hơn cả người Việt Nam ấy theo kiểu là người Việt Nam hoặc là người nước ngoài khác nó chỉ chiếm đâu đấy tầm 3 40% còn lại là đều tuần người Thái mình cũng chả biết họ là ai mình mặc kệ mình không quan tâm mình cứ kết bạn trước đã rồi xong dần dần thì họ bắt đầu comment họ tương tác với mình theo kiểu là ờ mình thấy cũng hay, hay xong mình bắt đầu nói chuyện với họ thì cũng chỉ bập bẹ một hai câu sau kiểu ô chết rồi câu này nói như nào câu này viết như nào thì lại dở sách ra lại dở cuốn sổ ra à là à câu này viết như thế này thì cứ dần dần cứ lặp đi lặp lại cứ practice practice nhiều khi người thái người ta cứ bảo là mày có thể nói tiếng anh cũng được nhá không cần thiết phải nói tiếng thái nhưng mà mình whatever bây giờ tôi muốn học tiếng thái thì thì tôi sai kệ tôi cứ nói bằng tiếng thái đấy nó cứ thách tham tôi một chút xong có những cái mà bạn viết bằng tiếng thái theo kiểu là mình cũng không hiểu thì mình copy ra Google Translate nhưng mà có nhiều cái kiểu người Thái họ cũng viết tắt hoặc là họ thử dùng sử dụng tiếng lóng là lúc đấy là theo kiểu là đúng mình chịu luôn em kiểu là Ủa, nó đang làm gì vậy nó đang nói gì vậy mình cũng không thực sự hiểu ấy thế là thì lúc lúc đấy mình không hiểu thì mình lại hỏi nó hoặc là bảo nó giải thích cho tao bằng tiếng Anh được không và cũng không hẳn là một số người Thái ai cũng đều biết tiếng Anh đúng không thì mình cứ lựa thôi mình cứ lựa lựa cứ nói chuyện nói chuyện nhiều thì sẽ thì thì tất nhiên là mình cũng sẽ kiếm được một số người mà mà nói dành được tiếng Anh thì họ cũng sẽ thấy mình là à thằng này ra nó có nhiệt tình nó có quyết tâm là muốn học tiếng Thái thì tôi friendly mà tại vì người Thái rất là friendly họ rất là nhiệt tình nên là cứ tận dụng cái đấy mình hỏi họ thôi xong dần dần dần dần thì mình cứ dần dần mình duy trì cái thói quen như thế mình học được tiếng Thái qua qua cuốn sách kia rồi mình học được những từ mới mình học được cách viết mới mình học được ngữ pháp mới từ cái việc mình giao tiếp với người thái rất là nhiều thì nó giúp tiếng thái của mình cải thiện đi rất là nhiều theo từng ngày luôn đấy thế nên là trong vòng 3 tháng và cộng thêm một cái hay nữa là à đứa bạn cùng phòng của mình là người người Hàn xong nó lại có có một lại nó lại chơi thân với người Thái nữa thế nên là mình cứ cũng hay gặp điều đấy là mình cứ practice xong hỏi nó là lúc đầu thực sự nó hơi khốn nạn nhưng là lúc đầu mình toàn hỏi mấy câu chữa bệnh không à hỏi mấy câu từ tục tĩu không à cái đấy là mình nhớ cực kỳ nhanh với mọi người xong mình cứ hỏi hỏi nó thôi thế là đấy xong từ đấy thì mình mình mới dần dần dần dần xong có một ngày nào đấy thì thì mình, mình quyết định mình mình học xong xong mình apply một công ty tuyển thái thì mình cũng tìm hiểu về người ta người ta cũng cũng khá là kỹ xong rồi trước khi mình phỏng vấn thì mình mới chuẩn bị là mình sẽ mình sẽ nghĩ là à người ta sẽ hỏi những cái gì và mình chuẩn bị tiếng thái ra sao thì chỉ dần dần mình cải thiện dần dần thôi thì đó là những cái mà mình chia sẻ thẳng thắn cho mọi người về cái phương pháp cái mẹo mà mình học từ Thái thì mình hy vọng rằng là nó sẽ giúp ích cho mọi người đó là những cái thông tin chính mà mình à, chia sẻ từ nãy giờ về phương pháp mình tự học tiếng Thái để có thể giao tiếp cơ bản trong vòng 3 tháng nó như thế nào và mình hy vọng rằng là những những cái mẹo mà mình chia sẻ sẽ giúp ích cho những bạn nào đang có ý định muốn học tiếng Thái đấy à, còn có bạn nào mà muốn hỏi mình gì thêm ấy hoặc muốn mình mình mình tư vấn gì thì có thể liên hệ với mình qua kênh Instagram mình sẽ chia sẻ uh, thông tin bên dưới cho mọi người và cảm ơn cả nhà đã đã đang đã, uh, xem video clip của mình đến hết nha còn nếu mọi người mà muốn ủng hộ mình thêm thì sau này là mình sẽ cố gắng vừa ra những cả video clip vừa cả tiếng thái và vừa cả tiếng việt <laughs> còn nếu mà mọi người bảo là ừ làm tiếng thái xong rồi làm sắp tay tù kiểu làm sắp tay tù nó cực lắm mọi người thực sự sự rất là cực thì mình xin từ chối việc làm phụ đề nha tại vì kiểu mình làm dân văn phòng là mình làm cam không nổi cái, cái đấy mọi người và mình cái chính mình vẫn đi làm làm công ăn lương và mình làm ờ, làm làm làm mình cái nguồn thu nhập chính vẫn của mình vẫn là ờ, từ từ công ty full time thế nên là mình vẫn muốn focus vào cái core chính của mình à, còn à, cái kênh youtube này như là một cái gốc gốc gốc nho nhỏ để mình có thể phát triển bản thân để mình có thể gần gũi với mọi người hơn để mình có thể nói về mục đích những cái mà mình làm giống như ban đầu khi nãy rồi thank you cả nhà đã xem của video của mình đến hết nha bye bye cả nhà xong rồi đi khác